Họ không thể cứu được chúng ta nữa, nó đã đi quá xa rồi. Thay vì sửa chữa lỗi lầm thì họ chỉ đơn giản là giữ cho cái vấn đề này nó không tồi tệ hơn. Tôi hy vọng là tôi sẽ sai, nhưng mà chúng ta sẽ phá sản. Họ có thể tổ chức một cái hội nghị mới và như là ghi nhận hồ sơ Levin hay là một cái phán quyết họ sẽ thiết lập lại luật chơi một lần nữa họ sẽ nói ok đồng đô la mỹ đến cháy rồi chúng ta sẽ chuyển sang đồng nhật hay đồng trung quốc họ có thể làm như vậy nhưng bạn và tôi nếu mà chúng ta giữ đồng đô la này thì nó là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng cực kỳ nghiêm trọng đấy một trong những cái tweet của tôi nói là New York sẽ phá sản và tại sao New York phá sản vì phần lớn tài sản ở thành phố New York là bất động sản thương mại và tôi thì sở hữu bất động sản nhà ở chúng tôi vẫn làm ăn rất tốt nhưng bất động sản thương mại thì khác mọi người nhìn vào đó ở nhà nhìn vào đó và đặt ra câu hỏi ai sẽ quay trở lại làm việc à, và ai sẽ trả những khoản tiền đắt đỏ của những cái bất động sản thương mại đó và cái điều tồi tệ nhất là giá trị thật sự của một cái bất động sản thương mại là gì một tòa nhà văn phòng nếu không có người làm việc ở trong đó thì điều gì sẽ diễn ra các thành phố phụ thuộc vào cái thuế bất động sản đó điều mà bạn sẽ nhìn thấy vài năm tiếp theo đó là thuế đánh lên nhà của bạn sẽ tăng lên giá căn hộ sẽ tăng nhưng khi mà New York đánh thuế lên bất động sản thương mại bất động sản nhà ở người thuê nhà sẽ rời khỏi thành phố New York và New York sẽ phá sản bạn biết Vancouver nó phá sản tan nát cái thành phố xinh đẹp đó thật là bi thảm cho những cái gì xảy ra bởi vì những cái người quản lý thành phố nó rất là dở họ giống như những người cha nghèo của tôi có bằng đại học nhưng mà những cái thứ đó nó không phù hợp với bây giờ ý của tôi là cả thành phố chỉ phụ thuộc vào những cái thuế của bất động sản nếu mà doanh nghiệp nhỏ đóng cửa bất động sản phá sản thì thành phố cũng phá sản bạn biết lương hưu không hãy để ý kỹ phần lương hưu này nhé tôi có một quyển sách đó là ai lấy trộm tiền lương hưu của tôi và lương hưu nó sẽ trở thành cái thảm họa lớn nhất sẽ xảy ra ở Mỹ và thế giới ngày nay bởi vì sao? Bởi vì mỗi ngày có hơn 10.000 người ở thế hệ baby boomer về hưu và trên khắp thế giới có hơn 2 tỷ người họ không có tiền và ai sẽ bảo lãnh cho họ? ai? chẳng có nước nào chẳng có đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ sẽ nói rằng là ok không có tiền trả cho những người già như vậy đâu và những người già thì sẽ họ sẽ cứ nghĩ là họ sẽ được bảo lãnh họ sẽ được có lương hưu cho nên chính phủ sẽ tiếp tục in ra nhiều tiền hơn in ra nhiều tiền hơn để trả cho những người về hưu đó vì và thuế bất động sản hay là doanh nghiệp nhỏ mọi thứ thu nhập mọi thứ đang giảm dần mọi thứ đang giảm dần và Fed phải in thêm nhiều tiền và đó là cái lý do mà tôi nói hãy mua vàng bạc Bitcoin đi bởi vì vàng càng lúc càng khan hiếm tôi sẽ giải thích cái dự đoán của tôi về vàng năm sau nó có thể lên tới 3.000 đô nó có thể tăng cả ngàn đô so với cái giá hôm nay tại sao một vài người có thể nói là nó có thể tăng đến 2.500 đô nhưng mà bạn có hiểu không? khi mà giá vàng đi lên thứ nhất là cái giá trị tiền của bạn nó sẽ đi xuống và nếu bạn cứ tiếp tục giữ tiền của mình á thì tôi sẽ cầu nguyện cho bạn à bởi vì cái thứ tiền mà bạn đang giữ nó thật sự không phải là tiền đâu và nó cái khác nhá nếu bạn làm bạn đi làm bạn kiếm tiền bạn đóng thuế cái đồng tiền đó nó hợp pháp nhưng mà số tiền bạn tạo ra nó không có thật bởi vì Fed nó, họ đang in ra hàng ngàn tỷ đô kìa và họ chẳng trả cho bạn cái gì hết khi tôi còn là một đứa trẻ thì tôi còn nhận được 15% tiền trên cái chỗ tiền tiết kiệm của mình nhưng ngày nay nó không có gì hết và Fed đang siết chặt bạn ở cái kỳ hạn gửi nên theo tôi giá vàng có thể lên đến 3.000 đô và nó hoàn toàn khả thi và bạc có thể lên tới 40 đô lý do mà tôi thích bạc á, tại vì nó sẽ tăng nhanh nhanh hơn vàng vì sao khi tôi nhìn vào giá vàng á, cái giá cao nhất nó là khoảng 1.900 đô tôi không nhớ nó là cái vào năm nào nhưng mà giá hôm nay đã là khoảng 1.700 rồi à, nó chỉ còn cách nó đã gần cái mức cao nhất mọi thời đại rồi và bạc hồi trước cao nhất là 49 đô nhưng mà hôm nay nó chỉ mới có 18 đô thôi nó còn thấp hơn tới 70 phần trăm so với cái đỉnh cao nhất của nó vì thế bạc đang là cái điều mà tôi thích tốt nhất bây giờ tôi nghĩ bạn có thể mua được bạc với giá 20 đô à, và nếu bạn không thể thì đó là cái vấn đề rất lớn đấy và tiếp theo cái lý do mà tôi thích Bitcoin á bởi vì cái điều đơn giản tôi hiểu Bitcoin này nè nó đã giảm giá một nửa và ngay cả cái sản lượng tạo ra nó cũng ít hơn cùng cái thời gian đó thì Fed đang in ra hàng tỷ đô la nhưng mà Bitcoin thì được tạo ra mỗi lúc một ít hơn và bạn không cần trình độ tiến sĩ hay thạc sĩ để hiểu là Fed đang làm cho cái đồng đô la nó ngày càng trở nên mất giá trị hơn hơn so với euro hay là Bitcoin và vàng thì ngày càng làm ra khó hơn bạc cũng ngày càng làm ra khó hơn Bitcoin ngày càng làm ra khó hơn tôi không mua vàng bạc hay Bitcoin để mà làm giàu nhưng mà tôi chỉ ghét bị lừa bởi ngân hàng phép thôi vậy nếu bạn tiếp tiếp tục tiết kiệm tiền rồi lại đầu tư vào thị trường chứng khoán nếu bạn giỏi cái điều này nhưng mà đồng tiền nó tiếp tục được in ra và CEO của công ty trên thị trường chứng khoán á, họ đã ký một cái thỏa thuận với Fed và Fed in thêm nhiều tiền hơn bơm qua cho họ họ sẽ đẩy giá cổ phiếu lên cao nên cái mức giá cổ phiếu nó đang cao ở một cái mức rất là bất thường nhưng mà những người nội trợ những bà mẹ những người được hưởng chính sách lương hưu á thì họ cứ nhìn vào đó họ thấy ô mọi thứ vẫn đang tốt đẹp giá cổ phiếu đang lên rất là tốt và Fed thì tiếp tục in tiền và đẩy một cách gián tiếp cho những CEO những công ty đó à, họ đưa một cách hết sức đặc biệt để đẩy giá chứng khoán lên cao và đó là cái lý do mà chúng ta đang gặp rắc rối cực kỳ nghiêm trọng và đó là ý kiến của tôi hy vọng là tôi sai nhưng tôi khuyên mọi người trong thời gian này đến những cái thời điểm bây giờ nên có vàng bạc hay là bitcoin xin cảm ơn ok ba vừa mới thấy ông nói về chứng khoán Mỹ đúng không hãy suy nghĩ đến chứng khoán Việt Nam tại sao nó lại cao như thế à nó có lý do cả bạn thấy video hữu ích hãy comment thanh và giúp hoàng chia sẻ nó nhớ chia sẻ nó xin chào hẹn gặp lại những sai lầm lớn nhất của mọi người khi đầu tư là gì họ không nhận ra tất cả những gì họ phải làm chỉ là mua và giữ và lắng nghe những người như tôi nói hoặc là đọc các bài báo hoặc là làm bất kỳ gì sau đó họ nghĩ rằng vì họ có thể giao dịch nên họ giao dịch à, bạn có thể mua một trang trại nhưng mà bạn không thể bán nó vào ngày mai mua nhà mua chung cư nhưng không thể bán ngay lập tức được và bây giờ bạn có một cái khoản mà bạn có thể bán nó và lấy tiền ngay thực tính toán tất cả các chi phí nó lợi thế hơn những khoản đầu tư khác mọi người dễ dàng mua bán liên tục nên họ cứ mua bán liên tục và cái điều đó thì không thông minh mà cái việc đầu tư dài hạn ông có một thói quen buổi sáng tuyệt vời đó là trân trọng những gì ông có trong mỗi buổi sáng và ông cảm thấy thế nào đó là gì à, tôi ăn chính xác những gì mà tôi thích vào mỗi buổi sáng à, nếu có ai đó đưa cho tôi một cái thỏa thuận khi lúc tôi 20 là tôi sẽ thống sống được thêm một năm nữa bạn biết đấy thay vì sống đến năm 88 thì tôi sống đến năm 89 tuổi hoặc đại loại như thế nhưng không được ăn gì khác ngoài bông cải xanh mầm russo hành tây và những thứ khác như vậy thì thôi tôi thà bỏ luôn năm cuối cùng đi vì cái điều đấy nó cũng không hay tôi thích ăn những cái gì mà tôi thích à. ông nghĩ trường kinh doanh nó có giá trị gì không à, nó phụ thuộc vào mỗi người nhiều hơn là phụ thuộc vào trường học một số người sẽ nhận được rất nhiều từ nền giáo dục một số người thì rất ít và tôi tôi thấy cái điều đó nó không quan trọng lắm và mọi người có thể đi học đại học cũng được